đấy những người mà anh nhận cốt trinh vất vả đấy vậy đấy nó nó mà ốm ấy đúng không giờ này em bảo xanh đình ốm thế à, bữa nào gặp anh Bình nhờ dúi cho anh hai chục ngàn và anh đình ăn ổ bánh mì đi nhé trinh nhá <laughs> anh mời ốm. anh ăn gì luôn chứ ăn bánh mì dưới ổ bánh mì hoặc là gì anh bình thì em mà anh gói mì tôm hảo hảo ăn mấy trứng nhá <laughs> đấy vậy cho vậy cho anh nó mọc lên đấy nói chung là cốt trinh cho mấy bạn ấy. đấy nhận cốt trinh mấy chục triệu đâu mà mà vất vả vậy đấy <laughs> nhận xong là là trách nhiệm cao cả đúng không cốt trinh cho anh hòa này rất là nhanh còn còn cái phần mà anh lo nhất là em lo lo nhất là trinh đấy, đấy. chưa hết rồi. tiền mà đã đã vất vả này rồi đấy <laughs> vì anh Hoàng là anh có một cái um, hành động có một cái năng lực làm làm rất là tốt năng, năng lực hành động anh nói anh làm luôn và với anh Hoàng anh cũng trải qua rất nhiều cái um, doanh nghiệp rồi cũng thất bại đủ thứ rồi em ạ cũng làm offline về sau đó chuyển hướng online gặp anh là anh bảo để hết là online đấy đấy dạ. rồi đang đang bán uh, ở dưới biên hòa đang chạy quảng cáo mà hôm qua khoe đấy bảo thầy bình ra đơn uh, tốt quá đấy bảo thầy bình dạy yeah. Dạ. quảng cáo rẻ quá đấy thì anh bảo làm đúng chiến lược của anh bình là nó kết quả tốt à yeah. Dạ. Ừ. ừ. thấy chưa thấy mà cốt trình cốt trình cho mấy ông bảo vất vả không nên là ốm này râu dâu lồm xồm tóc nó, nó tốt lum là bụi cây ấy. đấy bữa nào gặp anh Bình bảo thầy Bình ơi em em dúi à, vào túi thầy Bình à, hai chục ngàn thầy Bình ăn à, tô mì gói cho nó khỏe nhé được không ừ. đấy nhận là cô cho mấy bà vất vả đấy có thương đâu thức đêm thức hôm rồi và bây giờ xem bài bài của em nhé hôm qua là, là chúng ta đến cái phần phần ờ, chiến lược đúng không chiến lược tạo nội dung cho em rồi anh bảo về làm hệ thống chuỗi video đúng không ok dạ, dạ. chuỗi này chuỗi số 1 này sai lầm đầu tư bất nền ừ. chuỗi này nhé thì uh, khi mà đến phần kỹ thuật anh hướng dẫn em tạo cái danh sách phát ở trên uh, YouTube ấy. Yeah. Dạ. thì đây chính là cái danh sách phát này thì nó tương tự như này em nó tương tự như cái danh sách phát này này YouTube của anh đúng không uh, nó trên kênh youtube của mình đúng không bấm kênh của bạn này thì nó nó nằm ở phần danh sách phát này trình nhá yeah. Dạ. đấy à, ví dụ là tạo mục lục bài viết đúng không đấy thì đây là gì là cái ờ, đầu bài của em rồi đây chính là cái gì danh sách số 1 đúng không của em yeah. Dạ. đấy. của nó sai lầm trong đầu tư đất nền chẳng hạn thì của anh của anh chính là gì là tạo mục bài viết đúng không đấy. cái bài quảng cáo rồi đúng không anh Tiến vừa nhắc ông Tiến nó xong hiện đấy thì à, trong cái chuỗi à, video anh chia sẻ này, thì có những gì có những cái video con video nhỏ này có 3 phút này 3 phút 31 dạ. này đấy còn một, một cái video là anh sẽ up lên đấy nếu xíu nữa còn thời gian anh hướng dẫn em là tạo tối ưu video nha để up lên nhé yeah. Dạ. Ừ, đấy. đấy thì biết là video số 1 số 2 số 3 số 4 số, số 7 nhé đấy thì anh vậy này là tất cả cái video anh đều chứa từ khóa hết nhé chứa từ khóa tìm kiếm hết này à, anh tiến anh cũng dâu tốt này em này mắt thâm này thấy chưa nên video mắt thâm sâu tốt đấy và những người là lãnh đạo những người rất vất vả vậy mùa dịch này à, ok danh sai lầm trong đầu tư đất nền và cái từ khóa là em em em sọt nó có có nhiều từ tìm kiếm nhiều không có đó anh có đúng không yeah. Dạ. Rồi rồi như số 1 này hấp tấp chạy trước thị trường nó phải chứa từ khóa cho anh đấy ví dụ là này anh em em có một cái đứng hỏi anh là cái cái cái cái tìm kiếm của mình đó ừ. sao nó không có hiển thị cái CBC với lại một cái cái gì đó đ, đ, đ, bình thường em em sợ trên mạng để em em em em tìm kiếm đó, thì em thấy là mấy cái khác à. đúng không à đúng rồi nó chỉ có à. ba à. cái cột này thôi còn người ta có năm cái cột lận cái đấy là anh chưa anh chưa dẫn em sử dụng hết phần mềm mà đây là một phần mềm mà cái này anh yêu cầu sử dụng đầu tiên mà à. <clears throat> đúng không ừ. Bây giờ còn một số phần mềm như keyword uh, ờ, keyword com này đấy hoặc là keyword planner ở trong phần quảng cáo ấy ở trong phần quảng cáo Google ấy nó nó có phần uh, từ khóa vân vân có rất nhiều thứ để để chúng ta lọc đúng không đấy, phần uh, vậy là phần những cái phần đấy là phần gì phần đấu thầu từ khóa khi em SEO web SEO bài viết nhá Yeah. Dạ. cái ở cái phần mềm này là nó rất chính xác này để chúng ta xây kênh YouTube làm nội dung mà để mục đích nhá. em em em đừng hiểu lầm giữa hai hai thứ đấy mục đích của phần này là phần gì đó là gì hướng dẫn em là làm video đúng không <clears throat> làm video video marketing để đăng YouTube này để đăng lên à, fanpage để đăng lên các kênh khác nữa đúng không dạ. đó sau này là làm cả gì làm cả cái kênh về ờ, Zalo shop nữa làm kênh ờ, gọi là fan nếu ở hữu có fanpage thì ở Zalo thì có một cái trang cũng cửa hàng này nhé ừ, em làm được anh à, cho em hỏi một xíu á, là cái cái cái keyword tool đó là mục đích tôi là mình search ờ, cho mình search trên đó để mình tìm tìm ra những cái từ từ khó này hiện tại người ta đang tìm kiếm nhiều nhất để khi mà mình làm video mình mình làm tiêu đề cho video để mình mình viết những cái từ khóa có cái từ, chứa từ khóa đó đúng không để mai mốt nó lên top đúng không anh hôm trước hôm trước anh nói rồi hôm trước anh nói với em rồi mà không nghe hả là gì cái vấn đề khách hàng là gì nó tìm kiếm điều gì đúng không ừ. đây này đầu tư đất nền này nghiệp ngàn chín đúng không tháng rồi là đang trend rất là mạnh đúng không ừ. đấy kinh nghiệm đầu tư đất nền này cho em sợ rồi đúng không 130 dạ. à, tìm kiếm này đây là một gì đây là một cái video chia sẻ này ờ, ba kinh nghiệm đầu tư đất nền đó hoặc là gì bảy kinh nghiệm đấy hoặc là gì là cách đầu tư đất nền 2021 nó là một từ khóa này nếu mà em làm à, cái gì cái tiêu đề phải viết nhé à, cái tiêu đề này em hiểu rồi cái tiêu đề của video này nhé nó phải chữ từ khóa nhé yeah. Dạ. đấy bây giờ việc số 1 là hấp tốc cho anh nói rõ này mà tiêu đề là phải chữ từ khóa khi mình áp lên đấy à, ờ, nó... em, em em xin phát biểu một xíu như thế này có nghĩa là là khi mình search từ khóa ra á, thì nó sẽ ừ. hiện ra rất là nhiều những cái từ khóa khách hàng tìm kiếm nhiều nhất nó sẽ hiện lên trên đúng không đúng thì rồi. mình sẽ đi mình sẽ đặt cái tên video của mình mình sẽ là video sao mà đã có chứa được những cái từ khóa đó đó, ừ, nhưng, đúng. Mà, nhưng mà nghiệt một cái là bây giờ mình đang làm chuỗi video á thì những cái video ờ. những cái tiêu đề này nó là lẻ tẻ lẻ tẻ á, thì mình làm sao để mình sâu chuỗi nó để thích cho nó gom vào một chuỗi video nhỉ đúng không cái danh sách này đúng không dạ. Rồi, em, em, em tập trung vào sai lầm trong độ gì đầu tư đất nền đúng không dạ. số 1 này là gì gọi là tắt gì cái cái số 1 hấp tấp trên trước thị trường đúng không em em em em, em dạ. là sai lầm sai lầm số 1 đúng không sai lầm đầu tư đất nền đó số 1 hai chấm là hấp tấp trên thức thị trường có hoặc là có từ khóa là đầu tư đất nền này hoặc là gì cái số 1 là khi bạn đầu tư đất nền thường là hấp tấp trên thức thị trường đa phần đó nó là một tiêu đề nhé yeah. Dạ. đúng không à, là em hiểu rồi. dự án không không hướng đến đối tượng ở gì đây ở thật đấy trong đầu tư đất nền hiểu chưa à, à em hiểu rồi em hiểu rồi đúng không đầu tư đất nền theo xu đám đông à, có, có tư đất nền này đúng không dạ yeah. thấy bình theo hay không rồi rồi các rồi. em em hiểu cái cái văn cái đặt tên này rồi tại ừ. vì anh biết sao không em em thì cũng sợ như anh em cũng thấy như vậy nhưng mà em không biết làm sao để đặt cái cái ờ. tiêu đề nó nó giống như những cái cái mà mình muốn chia sẻ thì chính vì lý do này chính vì lý do này anh mới mở cái gì mở cái zoom này cốt trình cho mấy đồng chí uh, mà học viên cốt trình của anh Bình ấy dạ, hiểu không <laughs> dạ, Đấy, chính... còn uh, những học viên mà những khóa gì khóa về bảy tám triệu của anh đúng không bảy tám triệu của anh thì không có cái chi tiết này đâu là là anh chỉ nói cho một chiến lược để các bạn về tự làm thôi còn mấy đồng chí học viên cốt trình trả rất nhiều tiền thì các bạn gì các bạn được quyền anh hướng dẫn chi, chi tiết tỉ mỉ như này sướng không mẹ như thế nào bảo bữa nào gắn mình nhá dù cho hai chục ngàn ăn tô mì gói đi thật thật đấy không đùa nó thật đấy bữa, bảo thầy bình nhá dù cho thầy hai chục ngàn <laughs> đấy cái số 4 này số lượng uh, dự án đã bão hòa so với nhu cầu đầu tư đất nền yeah. Dạ. wow. <laughs> đấy không phân tích chủ đầu tư và pháp lý dự án trong gì à, trong gì khi đầu tư đất nền. Đúng rồi, khi đầu tư đất nền. Yeah. Và đa số gì vỡ à gì vỡ kế hoạch tài chính khi đầu tư đất nền à cẩn thận chứ Đó, như từ khóa nguy hiểm cẩn thận vỡ kế hoạch đúng không yeah. Dạ. hoặc gì chỉ hoãn mất cầu đầu tư đó đầu tư đất nền ở danh sách số 2 này là kinh nghiệm mua chung cư đó bật mí ba bước chuẩn bị khi mua chung cư là đúng rồi này họ dinh xác có từ chung cư này đó cẩn trọng vào một nguồn vốn này đó. lưu ý ok cái này rất là hay chuẩn đấy đó số 3 này tổng quan dự án căn hộ biên hòa có thể dụng cho bất kỳ dự án nào à, đây em sợ hết rồi đúng không em anh biết sao không cái cái số 3 này em cũng tính hỏi anh là ừ. có ờ. nghĩa là việc là bên công ty em á là em tính là mỗi một cái dự án em sẽ làm một cái chuỗi video cho cái ừ. dự án đó chẳng hạn như ừ. khách hàng mà họ thắc mắc về vị trí thì em sẽ gửi cái ờ. video mà em chia sẻ về vị trí cho khách hàng họ dạ. đó đó em, em tính là như vậy cho nên em em ờ. mới làm cái danh sách số 3 là có thể sử dụng cho rất là nhiều dự án nhưng mà quan trọng là cái cái bước mình đặt tiêu đề làm sao cho nó khớp với những cái giống như như trong từ khó nữa à, thì đó thì dạ. cái này là gì là cần em suy nghĩ thêm đúng không cần em mà làm dạ. ấy không cái đó thì em em hiểu cái ý của anh nãy như anh nói với em rồi thì cái này thì em sẽ sẽ nghiên cứu kỹ em sẽ làm được yeah. Đấy, cho, cho nên là ở, ở cái phần chiến lược hôm video trước ở cái phần gì phần chiến lược mà trong bài giảng trước anh nó nói với em đó là gì là khách hàng nó hỏi từ khóa nào đó nó hỏi em điều gì thì em làm dạ. video chia sẻ đúng không dạ. Đấy. mục đích chính đó là gì em up lên youtube cho anh này đợi cái máy bay nó bay qua đỉnh nhà anh cái ồn ào quá máy bay dịch nó, nó bay bay nhiều phết mục đích đó là gì là khách hàng nó hỏi từ khóa ăn nào đúng không ví dụ khi yeah. Dạ. em tư vấn cho khách hàng đấy à là khách hàng hỏi ở ờ, Trinh ơi thì cái uh, cái đất nền mà em giới thiệu ấy là giấy tờ như thế nào yeah. Dạ. là, đấy là những câu hỏi em phải liệt kê lại đúng không yeah. Dạ. thay vì gì uh, thay vì em gì em trả lời rồi em chat em trả lời mà yeah. em hãy làm video đó làm video chia sẻ thì tỷ lệ gì hay lắm em ui trình nó hay thế nhỉ nó nó còn quan tâm mình đấy còn sau này anh nói về chiến lược về email marketing chiến lược về về chat ấy. đấy khi cái hàng nó nhận quà của mình rồi đúng không nó nhận nhận về thông tin dự án rồi rồi em sẽ gửi những thông tin sâu như cho họ biết đúng không đó yeah. Dạ. giới thiệu ờ, thay vì cái đội gì thay vì cái đội mà gì đội nắng đội mưa đến tận gì tận công trường mà em em xuống trước em quay trước video rồi đúng không em chỉ chạy automation rồi yeah. Dạ. ừ, trình này chú đáo quá gửi mail rồi làm video gửi mail này rất tuyệt vời <laughs> em cũng định hướng như vậy ừ, Đấy. Thì, thì thì em hình dung này phải xem lại cái hãy nhớ lại ghi chép lại cái bài giảng hôm trước anh dạy em phần đấy em đánh hoàng vâng. lý do vì sao là gì ở trong buổi ngày hôm nay thì ờ, trong buổi coaching tiếp theo này thì chỉ có mình em bởi vì là những phần này em mới mới làm ấy còn anh Hoàng thì anh gì anh đã vào vấp rất nhiều rồi anh khỏe ở phần đó và đây em em à, tự làm ok nhá yeah. số bốn là danh thủ tục mua bán đất cái này hay này Thời, đấy hôm trước anh nói em cái này là rất hay đúng không là nhiều khách hàng thì họ, mua đất mua nhà họ chưa biết thủ tục như nào em dạ. làm video cho chia sẻ về chủ đề này đó ờ, đấy chắc chắn ở trên phần mềm keyword là có nhiều người tìm đúng không yeah. Dạ. có người tìm tìm rất nhiều ấy số 1 là bốn loại giấy tờ đi số 2 ba điều kiện này rất hay này tiêu đề rất cực kỳ hay em làm rất cũng hay ok đấy phía số 5 là 5 lưu ý quan trọng để không bị lừa khi làm thủ tục mua nhà đất rất hay đấy thì em chia sẻ với anh phần này anh ờ, ok phần này là anh ờ, đánh giá là em làm hiểu ý của anh đúng ý của anh Bình đồng ý là gì là anh ok rồi không anh không anh không la lối nhé không chửi <laughs> may quá không chửi chị em. thì là anh bảo là em gửi lúc, lúc tối anh ngồi anh đã xem trước rồi yeah. Dạ. anh bảo ôi được đấy đấy rồi sau đó em lên kế hoạch này là danh sách số 1 số 2 số 3 và số 4 là em em quay bắt đầu quay khi nào và mỗi ngày em quay mấy video cho anh Đã, quay mấy video lên kế hoạch trước nhé cái này là phải làm từng bước một không nóng vội yeah. Dạ. vì ông Hoàng là ông làm nhiều rồi ông hiểu anh dạy rồi ông rất hiểu em mới em ừ. mới là anh phải vất vả một xíu là gì là thức đêm thức hôm ừ. Ừ. có nghĩa là mà mình sẽ quay video ờ, video chia sẻ mấy cái cái mà chẳng hạn như sai lầm đầu tư này nọ thì em nghĩ là mà mình là quay thể... Ờ, chỗ nào cũng được nhưng mà mình phải Đó. set up một cái cái bối cảnh làm sao nó nó ok một xíu thì mình quay nó nó sẽ ừ, tại vì bên em á, khách hàng họ là những người họ họ họ cũng có tiền á cho nên em nghĩ ừ. là mình phải set up một cái cái không gian ok đúng Đó. rồi nó phải chuẩn thì chuyên nghiệp á thì mình nói dạ thì vâng. khách hàng mới chịu nghe ờ, cũng có thể là gì à, là em mà chuẩn bị à, xíu xíu nữa đến cái phần mà phần dụng cụ chuẩn bị thì à, hôm nay em mới nói đấy yeah. Dạ. cho nên anh đang trả lời câu hỏi của em bởi vì anh anh biết em sẽ hỏi câu hỏi này cho nên ừ, đúng không yeah. Dạ. à, không biết ông Bình không ông bảo là mình làm kế hoạch này xong rồi bây giờ là bối cảnh như nào thì hôm nay là chuẩn bị này hôm nay là là cái bước quan trọng của chuẩn bị này à, tại sao anh Bình anh coaching chi tiết như vậy anh không làm áo đâu em phải từng bước một từng ờ, lộ trình một thì em mới làm được em mới mà xíu nhà máy bay <laughs> Đây, đóng cửa đấy đóng cửa đấy đang mở cửa tại nhà gần ở sân bay nó, nó vậy đấy thì ờ, chưa hiểu lộ trình của anh chưa lộ trình yeah. Dạ. rồi đúng không Ừ, đấy thì quan trọng là gì là anh chữa với tập ngày hôm nay và tiếp tục nói gì là cái phần phần quan trọng thứ hai là anh muốn chia sẻ với em đó chính là cái dụng cụ nhá hôm trước nói về phần chiến lược là em xem rồi đúng không xem rồi nhá hôm nay là gì đến phần gì dụng cụ chuẩn bị này cho màu khác đấy dụng cụ đấy dụng cụ đúng không chuẩn bị video quay video cho động là gì thấy màn hình không em dạ thấy anh anh bằng thấy dạ rồi anh phải số 1 của nó gì quan trọng nhất của nó gì không phải là dụng cụ cái là nó ra tinh thần của em nội dung tinh thần cộng thái độ đây là quan trọng nhất này em sẵn sàng em hy sinh em làm không hay bảo là ôi tự nhiên à, bắt mình đi mua đồ tự nhiên bắt mình gì à, đứng nắng quay mà đứng giữa một cái mảnh đất trống rồi là đang dưới giữa đất nền đúng không đấy thì cái này em phải chuẩn bị cho anh phần tinh thần thái độ tinh thần là phải tinh thần chiến binh cho anh nhé chiến binh học NLP rồi học tất cả mọi thứ đúng không được đào tạo bài bản hết rồi tinh thần chiến binh và thái độ mà cái tinh thần và cái thái độ của em ấy nó có định là em có làm hay không em có muốn làm hay không đấy bảo tại sao mình uống thức khuya vậy vì tinh thần đâu nó chiến binh mà nói không làm em ạ anh nói này làm anh bảo là à, ví, ví dụ ờ, ờ, hai tuần trước đúng không là vợ chồng bên pha chế tức là anh đào tạo chung bên đó nữa đang dịch thì là không đào tạo đấy thì ờ, vợ chồng bắt đầu anh mới kết hợp với bạn đó mở một cái quán cà quán trà sữa đúng không rồi làm chuối đấy thì mà xong anh bảo chứ phần marketing để anh đảm nhiệm cho anh xử lý anh làm và ờ, làm tất cả mọi thứ đúng không đấy và phải đưa cái quán lên top Google Maps đấy khách hàng nó sợ từ khóa đấy, trà sữa chẳng hạn trà sữa gần đây là gì mình phải đứng số 1 rồi đấy hoặc là gì là anh đã đưa cái học viện của lên lên top đứng top 1 ở trên Google là so với gì so với rất thằng nhiều so với rất nhiều thằng gì nó lớn khác em ạ trăm tỷ một năm ấy ngàn tỷ ấy, mà mình vượt rồi anh làm vượt đấy mà ạ khay nó sọt ra đấy là tinh thần chứng minh vượt đích nhé đấy khi anh đã làm đúng không thì khi khi làm cái warm up đó anh bảo là yên tâm trong vòng một tuần anh phải đưa cái cái doanh nghiệp của nhìn tốt trong kho khi đó là gì là một doanh nghiệp mới khởi nghiệp nó nằm trong hẻm ấy, ở đường ở đường gì đường ở ờ, ừ, đường Phan Văn Trị đấy thẳng Phan Văn Trị sang Văn Trị nó, nó đường gì anh quên rồi đấy thẳng đi thẳng Phan Văn Trị ra là qua bên Bình Thạnh ấy. Đường Bình Thạnh mãi trong hẻm này Bắt học viên hỏi thầy Bình như sao em search Google là của của thầy lên top chỗ học viện lên top là sao học vào trong hẻm <laughs> vì doanh nghiệp mới khởi nghiệp nha yeah. Dạ. ra trong một tuần là anh anh làm một đích rồi đấy thì vừa, vừa rồi anh làm đó anh bảo thôi để đấy làm luôn là đưa cái doanh nghiệp đưa cái quán mình lên top luôn và anh đồng thời anh quay cái video bộ video luôn anh quay tức là anh vừa gì trong quá trình mà anh làm ấy tức là anh, anh làm anh đưa cái ờ, quán lên top của map đúng không thì anh làm ra bộ khóa học luôn đấy khóa học này là anh đâu anh làm website luôn đây bộ khóa học đúng không đấy thế là gì thành bộ khóa học này à, Google Maps đây xe Google Maps Pro đây à, em kéo xuống xem nhé em xem này ừ. thấy chưa thành bộ khóa học thấy đẹp không phần 1 phần 2 phần 3 quay xong hết video xong hết rồi trong vòng đúng đúng tuần là xong hết uh, ờ, 29 cái video này vừa quay này vừa chỉnh sửa này rồi vừa lắp ghép vừa gì kỹ thuật vừa nói đúng không đó như vậy để xem này nó có đơn, đơn giản thôi có gì đâu xin chào đấy mình quay đấy thế xong bộ khoa học ấy từ đây cách làm nhé thì đấy gọi là cái tinh thần chiến binh và cái thái độ của mình thái độ của mình mình có muốn làm hay không đó. thái độ mà quan trọng nhất đấy, của của người thành công là gì tinh thần và thái độ và cái thứ hai là dụng cụ bao gồm những gì Trinh hỏi bây giờ em có những cái dụng cụ gì để quay rồi điện thoại gì dụng cụ quay nhá yeah. Dạ. dụng cụ què này xin lỗi sẽ gửi đường link ở bên dưới video để để em mua nhé yeah. Dạ. rẻ thôi rồi bao giờ không có gì dùng của quay này em có điện thoại gì rồi em có Samsung Note 10 ờ, quay đẹp không cho số băng 10 rõ nét không Ê, cái cái hôm qua em quay cho anh đó ngày ừ. hôm qua vui lắm em tập nguyên cả buổi chiều ấy là em quay tới quay lui nguyên cả buổi chiều luôn để xong cái lúc mà em em cảm thấy em quay gần được rồi á cấp điện <laughs> tốt quá nhà nguyên ý là cái phòng của em do mấy bạn bạn dùng máy sấy á, xong nó bị cháy cái gì ạ cấp điện mất thế là em phải quay lại mà không có nhà, điện nhà không có con trai hỗ trợ sửa à? em bên em phải gọi kỹ thuật lên sửa sửa yeah. Dạ. rồi một đợt có thể em dùng điện thoại nhé điện thoại này gì đã bắt họ online này em phải đầu tư cho anh một cái điện thoại quay nét cho anh nhé có thể iPhone có thể Samsung biết là sao cái máy nào nó độ phân giải tốt nhé nhưng mà anh như theo anh Bình là anh Bình cảm thấy máy nào là quay nó nét nét là dùng iPhone hoặc là có rất nhiều máy quay đẹp nhá em search trên mạng ấy yeah. Dạ. Ui, máy Trung Quốc vậy máy mấy cái hãng mà gì mà nó siêu gì siêu camera để, để em ra trên mạng ấy mấy máy này quay để quay video không ấy 4K đấy đấy anh thì anh ít dùng ờ, điện thoại anh cho dùng ờ, máy ảnh à, dạ. máy của anh quay điện thoại này em có dùng và ờ, có thể là iPhone này iPhone được nhá đúng không iPhone cộng với Samsung Samsung được Samsung là gì là nó phải ngon cho anh đấy cái cam đã đầu tư nó phải ngon lành nha, yeah, đó hoành tráng vào hoặc là gì số 2 em có thể đầu tư một cái gì máy ảnh nhá máy ảnh thì anh đang xài cái máy ảnh đó là gì máy nhà máy ảnh Sony Alpha Alpha máy ảnh bao nhiêu anh sao em bữa anh mua cái máy của anh bao nhiêu máy hơn ngàn đô ừ. hơn ngàn đô mà hơn ngàn đô là quay mua đen mà liếc vào khoảng 30 triệu khoảng 30 triệu ấy. đây là dạ. những cái ảnh chưa đây có thấy không em thấy không thấy em thấy đây đây là cái soli uh, à, alpha 64 nhé thì em chuẩn bị cho anh nếu mà em có điều kiện mua được cái này cả len nữa em phải cố gắng em làm em kiếm tiền mua Rồi. cố gắng làm để gì để để dùng cái tiền cho mình mua mua một miếng gói trước đi <laughs> Đó sau bình giờ ông ốm vậy thì đó ông thức đêm nhiều <clears throat> ông cày nhưng mà ông có thái độ như vậy rất là anh anh nghĩ là gì cho nãy không biết mệt đâu chiến binh như vậy đấy thì cái máy ảnh này nó quay rất đẹp đấy đó thì cái phần phần mà khi em mua được máy ảnh thì anh hướng dẫn em nhé sử dụng yeah. Dạ. máy ảnh rồi này đó và cắt ghép video như thế nào rồi em dùng đợi em, dùng một cái mic dây nhé mic dây mic dây em đứng ở mic dây 6 mét cho anh bj 6 mét xíu anh gửi đường link để mua nhé chỗ anh mua đã mua rồi mà ok rồi anh gửi cho em ở dưới đường link video này nhé ở dạ. dạ, mình bj 6 mét này là có có điều kiện nó mua cùng một cái mic gì mic không dây nữa không dây mic không dây đúng mic không dây thì anh gửi luôn đấy thì trước chuẩn bị trước cho anh mấy cái mic 6 6 mét trước à, yeah. Dạ. ở khoảng tầm tiền hơn trăm ngàn là mua được nó rẻ mà gì nó lọc được cái giọng của mình đấy thì không ấy anh xem em quay thử rồi up lên rồi thì nó vẫn có phần tạp ông bên ngoài dạ đúng rồi xào xào tiếng gì rào gì rào ấy. còn khi mà có mic vào ấy nó lọc cho mình luôn đó. Dạ. có mic nào lọc cho mình luôn nhé rồi cái số 3 là em biết phần mềm nữa phần mềm mà chỉnh sửa chỉnh sửa và cắt ghép cắt ghép video nhé video đó. ở trên điện thoại có một số cái cái app này em hôm em tự chỉnh sửa bằng app đúng không dạ đúng rồi đúng rồi app này dùng app dùng android này được ờ, sử, sử dụng nhiều cái app miễn phí nhé đấy hoặc là gì em sẽ luyện tập thêm một cái thói quen nữa đó là mình luyện tập ở trên gì sử dụng phần mềm mà ở trên ờ, máy tính máy tính nhá đa số là những video anh làm anh không bao giờ anh dùng à, điện thoại anh chỉnh sửa đâu là sau này mình làm marketing ý, đa số là sử dụng máy tính để làm nhé chỉnh nhé yeah. Dạ. phần mềm là Camtasia Camtasia Camtasia thì anh cũng gửi cho em bộ video em hướng dẫn để em tải em cài nhé cài bộ này dạ. cho mình trước đó và anh gửi cho em cái bộ đó là gì hướng dẫn sử dụng cái phần mềm này rất rất đơn giản đó phần mềm thứ ba đó là gì Adobe có ly bia nhé đó, đây này tên nó là phần mềm này, này. Adobe Premiere đó nó nằm ở trên gì trên máy tính em nhé thì phần mềm này là gì là cái độ mà làm phim chuyên dụng họ làm bằng cái này nhưng mà chúng ta làm cơ bản thì chúng ta sử dụng Camtasia Camtasia đây yeah. Dạ. nó giao giao diện như này này đấy thì tất cả đều linh tải như thế nào thì anh gửi cho em nhé tải để tải rồi em cài đặt trước nhá dạ. hôm nay chuẩn, chuẩn bị dụng cụ này đấy, đây là Camtasia cái Canva á, là mình mình chủ yếu là là chỉnh sửa ảnh hả anh à phần mềm Canva đúng không dạ cũng quay Canva để chỉnh sửa ảnh đó còn Camtasia đây mới là chỉnh là đây đây là Camtasia này đây anh chỉnh sửa phim ngắn này một võ sĩ quyền anh rắc rưởi anh ấy tham gia 50 trận thi đấu. Để anh cho chữ này, đó, cho chữ này đúng không? Giống không? Nhìn quen quen không? Thì thua mất 30 trận, anh ấy không có ước mơ. Sau khi đấm nhau xong thì xuống bên dưới hút thuốc. Thành công đến từ luyện tập không ngừng. Hãy luyện tập khi đối thủ đang ngủ. Đây là mình tự ghi vào đấy. Đó. Phần, phần này là phần mà chỉnh sửa video. Còn Canva là gì? Chỉnh sửa ảnh nhé. Yeah. Dạ. Chỉnh sửa, chỉnh sửa ảnh. Hoặc là gì? Tạo cái intro đúng không? Ừ. Tạo, tạo intro là hôm qua anh Hoàng làm cho em đợi anh Chu đúng không nó dễ lắm phần đấy khi mà phần vào vận động kỹ thuật anh hướng dẫn em làm có thể sử dụng ờ, PowerPoint làm gì làm bên Chu đúng không em bấm PowerPoint em biết PowerPoint không PowerPoint dạ vâng. biết PowerPoint nhá bấm lên này đấy và cho em chọn ờ, một số cái gì đó ảnh này chẳng hạn đúng không yeah. Dạ. chọn ảnh này chọn hình khác đi ví khác này ví dụ hình ảnh này đúng không dạ yeah. anh cho cho một cái ảnh vào làm cho nó chạy đi mà như vậy một cái, một cái ảnh được thủng nền vào đúng không vì ảnh này đi thống đi đó, đó. Ví, ví dụ anh ghi chữ là gì là đầu tư đất nền hạn này đầu tư cái này em biết làm rồi đúng không PowerPoint này em biết uh, biết sử dụng không dần ngân hàng phải biết chứ đúng không yeah. Dạ. Roboto đầu tư đất nền hạn này ừ, thì uh, anh cho hiệu ứng chảy đi nên là hiệu ứng uh, đấy xong ông này xuất hiện này cảnh thứ hai em xuất hiện này xoay xoay này úi giời ông bày ra này đúng không <laughs> để làm để xuất thành đoạn intro đúng không intro là đoạn mở đầu video ấy thì em bấm vào file này và phần uh, export này ở, ở có phần là create ở video này tạo một video đúng không ok dạng full hd này chính xác là full hd là dạng này Đấy, hoặc là 4k nhé 4k rất là mét nó thông thường là chúng ta làm video ấy là để áp yếu tốt đúng không yeah. Dạ. à, 4k hoặc full hd mà 4k này là tốt đúng không 4K thì cái dung lượng lớn một xíu nhưng mà áp lên YouTube thì sướng lắm em xem đã mắt đó. đấy thì thông thường anh phải để là Full HD sau em bấm vào gì là em muốn cái đoạn intro chạy mấy giây đầu tiên thì anh cho 5 giây đúng không anh bấm vào create tạo đúng không anh lưu ở Ủa, trong ở cứng đi ổ cứng này anh ghi là gì đầu tiên nền nó bấm vào xếp này đó bây giờ mở đoạn video nhé mình mới làm xong này 5 giây đâu nhỉ à đây mở cho chạy này xong rồi intro rồi đấy thấy chưa đó <laughs> được không yeah. Dạ. nhanh không để cách nào cách làm intro đơn giản đơn giản là rất là nhanh thì đa số là anh làm khóa học anh bằng làm mở PowerPoint hết đấy thế hay kỳ ừ. hay mà tạo video đúng không intro nó đơn giản vậy chẳng phải gì chẳng phải ờ, đầu tư cái gì nhiều đâu là đơn giản hoặc là sau đó em cho âm thanh vào đúng không chèn âm thanh vào khi sử dụng phần mềm Camtasia là em chèn âm thanh vào đó âm thanh thì có rất nhiều âm thanh đây intro đây nó kêu phục BB là làm test thử nhá mở mở Camtasia này rồi bây giờ anh kéo cái đoạn video mà mình mới làm xong intro đầu tới đất nền đúng không dạ yeah. anh kéo camtasia này anh thảo đây này đấy rồi nó nằm đầu tiên cái đoạn phim này rồi sau đó là anh cho anh kéo đoạn nhạc nền vào nhạc nền mà anh đã tải sẵn là desktop đây anh kéo anh thả vào rồi thả này đây đúng không đấy bên dưới là nhạc nha để phóng to này cái check hai là đoạn video bên dưới là nhạc đúng không check một là nhạc này nếu mà không có cái cái nhạc này thì tiếng rất là im đúng không bây giờ anh cho cái nhạc bên dưới này cho chị nghe nhé đó thấy chưa <laughs> hay không Đấy. visa dây chính một này gì à, ví dụ là gì à, sai lầm đầu tư đất nền ví dụ như vậy đó như chạy này được không hay không anh ấy tên là Jockey là một võ sĩ quyền anh rắc rưởi <laughs> đấy sao bắt đầu, bắt đầu anh muốn cho hiệu ứng đây hiệu ứng rất nhiều hiệu ứng mới vào đây cái này đi anh, anh kéo thả vào cái ảnh đi cái video này đây. đấy hiệu ứng chạy như vậy rồi chuyển cảnh này có video hướng dẫn em rồi bây giờ anh chỉ để bố cho xem trước thôi cho nó thích đúng không bảo ui hay quá <laughs> rồi thả này ừ. chữ đây là dạng chữ chạy chạy này thả vào đây này thử nha đó ờ, đúng rồi nó, nhảy nhảy nhảy đúng không hay không dạ. đó đó đấy nó rung rung đấy ủng tính sống đúng không thấy không đúng bài không ừ rồi tức là hai cái cảnh tức là đây là đoạn video intro và đoạn gì đoạn video đúng không nó nối với nhau thì anh cho một cái chuyển cảnh chuyển cảnh thì ở đây có rất nhiều chuyển cảnh đúng không cho nó mờ mờ như này đi kéo thảo giữa này xem nhá rồi anh ấy tên là dốc khi là hay không được không chuyển cảnh mình làm rất là nhanh đơn giản đấy mà thì có điểm của mình làm như này <clears throat> uh, khi làm những đoạn video đoạn gì đấy chúng ta không cần gì cầu kỳ quá đâu là và chúng ta chỉ cần làm đơn giản đấy mà có một câu như này uh, simple is the best đúng không là đơn giản là số 1 các bạn là tốt nhất đây là của những chuyên gia họ nói rồi thế tại sao là, là anh Bình hay là anh Hoàng Trinh biết là anh Bình là anh Hoàng rất nhiều nhé chứ không biết đâu ví dụ hôm anh Hoàng hỏi quảng cáo quảng cáo bảo và thầy Bình nhắn tin tiếp tục ấy bảo thầy bình như là như thế nào hoàng làm được không thế thế khác ấy. thì anh đã bảo chứ những cái gì bình dạy ở trên trên zoom là anh phải lắng nghe làm đúng những cái bình chia sẻ thôi tạo năm nhóm quảng cáo là đúng năm nhóm chạy như vậy thôi đừng đừng nghĩ ra cái gì nữa bởi vì những cái gì mà mà anh mình đã làm là đã có kết quả rồi đúng không chỉ làm theo là các bạn lại có lại kết quả thôi thì kết quả hôm qua ông Hoàng ông thông báo thì ra một sản phẩm đúng không có ba ngàn ngàn bạc rẻ không để vãi em ạ đúng không ừ, dạ. yeah. chạy quảng cáo mà khủng như vậy chạy tin nhắn ấy để bảo chạy đúng chiến lược của mình là bạn phải có kết quả thôi thì nhắn tin cảm ơn quá trời có gì đâu bảo anh đừng lan man là cứ tập trung theo những gì mình đã chia sẻ thì cái việc gì việc uh, tạo video đơn giản này bạn dùng Camtasia cho anh Đấy. Camtasia cái phần về Adobe Premiere thì anh hướng dẫn sau phần phần và chuyên dụng cho đội gì đội làm phim nó hay làm cái này Đấy, dụng cụ quay này tiếp theo là chuẩn bị những cái gì nữa thì trước mắt này này nhá trước mắt là em chưa có nhiều điều kiện thì em có sử dụng điện thoại của em nhé chưa mua máy ảnh à, bỏ anh anh bình rồi, học ông bình là ông mà ép mua máy ảnh bạn đi vay nợ mua máy ảnh không các bạn có cái sản phẩm gì trong tay các bạn gì tận dụng trước đấy học nhiều thầy bảo thôi thì về mua đi thế các bạn về mua xong bắt đầu gì tháng tháng nó trả lãi <laughs> trả lãi ngân hàng để <laughs> các bạn phải chú ý nha anh cũng ép các bạn mua là phải mua máy ảnh khi nào các bạn có điều kiện đấy hãy việc mua những cái à, máy ảnh như mình à, mua máy chuyên dụng để quay nhá yeah. Dạ. để để chụp hình chụp sản phẩm tiếp theo là, các, các bạn phải chuẩn bị là nếu có trong nhà nhé các bạn phải dùng đèn đèn quay nhé đèn quay à, đèn là đây là gọi là đèn đèn là đèn, đèn gì ta đây gọi là ánh sáng gọi là chung là ánh sáng thì anh gửi lên em mua đèn nhé ánh sáng ánh sáng hôm trước anh hứa anh cho các bạn cái đèn của anh ấy nhưng mà các bạn không biết làm đâu các bạn phải lắp ghép các bạn phải mua cây các bạn lắp đấy rất là khó làm thôi bảo tôi bây giờ yeah. Dạ. các bạn tự mua nó rẻ thôi yeah. Dạ. ánh sáng là nhà cái đèn là nó có ba đèn đèn chính fill line back line và key line ba cái đèn đấy nhá đó Vì à, em lên ngồi đây anh sẵn một từ khóa là gì cách bố trí anh sáng quay phim đây đúng không xem vào bố trí này thì đây đúng không hai cái đèn này cho xuống này đèn là đèn bọn em livestream được nhé đó, đèn livestream này thì xin hãy gửi link cho bạn mô đèn không phải cái hay không phải cái đoạn này kỹ thuật chiếu sáng 3 điểm đây ví dụ ví dụ là khi mình bù chiếc đèn này em ngồi một chỗ trên bàn em quay đúng không thấy màn hình này không thế màn hình nào thì thầy anh cũng khá ừ cái này anh chẳng học ai cả em nhé Đấy. thì thầy anh chỉ chỉ cũng chỉ cũng chỉ rồi nhưng mà chủ yếu anh học trên trên mạng và anh và anh tự làm đấy tự làm mà mình à, em sẽ dùng ba cái đèn này ánh sáng chính này đó là 45 độ đúng không đó, ánh sáng phụ này thì cái phần mà khi mà anh dạy em phần kỹ thuật nhé mà phần kỹ thuật là phần một ngày đó khi em chuẩn bị hết dụng cụ cho anh nhé yeah. Dạ anh dịch qua online được nhá giờ <laughs> online được và ánh sáng phía sau lưng là chiếu lên tóc em để nổi nổi màu tóc là màu màu da này nhé màu tóc này đấy, nổi màu tóc đây đây ví dụ là có đã ánh sáng ngược đấy đây này khi khi mình chiếu ánh sáng ngược ở phía sau ấy là em thấy các bạn này thấy màu tóc nó sáng sáng đúng không nó nổi đúng không nổi bật đấy ở phía sau bạn là một cái background màu gì màu tối đúng không thì các bạn phải dùng một cái đèn nó ánh sáng ngược để chiếu vào màu tóc này đó đấy hiện nó nổi bầu tóc này rất là đẹp đúng không viền tai này viền vai này rất là đẹp này đó bạn là bạn sẽ rất đúng rồi mở cái bài khác đấy. nhiều lắm nhiều thứ để mình học lắm trên mạng có hết mà <clears throat> hay hay đây là anh anh nói gì đèn khi la này full line và fill line và back line đúng không đây đây là ánh sáng chính này gọi là fill line này. đúng không key line này chiếu này và backlight phía sau lưng em nhé phía sau lưng yeah. Dạ. đa số đèn là đèn backlight phía sau lưng là anh dùng cái đèn vàng ấy mà có đèn vàng ấy đèn chiếu màu vàng đấy thì đến phần kỹ thuật ấy anh hướng dẫn em là à, em phải mua một đèn vàng nữa đèn vàng để nó nổi đấy hoặc là gì khi em quay ngoài trời là em biết gì biết cách đặt vị trí như em ấy, em đang ờ, ngồi nói chuyện với anh này em để ánh sáng nó bị ngược này đấy nhưng nhớ trước mặt mình nó phải có một ánh sáng này để nó rõ cái mặt mình đó, đúng không yeah. Dạ. mà anh sẽ bị ngược nên là anh nhìn em rất là tối mặt bị tối đúng không thì ở cái video ngày hôm qua em em chia sẻ vậy nó hơi bị tối xíu nha tức là mình sao mình bố trí ánh sáng cho nó phù hợp bằng kỹ thuật nhé đó. ánh sáng này là chuẩn bị ba cái trong nhà nhé trong nhà bao gồm ba cái đèn cho anh trong nhà phải bao gồm ba cái đèn giữa gửi link cho em ba đèn Đấy. ba đèn như trong hình ấy. đây khi line này fill line và back line Khi line à, nhắc lại nói lộn này khi line là là ánh sáng chính quên là ánh sáng độ mạnh nó cao hơn em ạ độ cao một xíu nổi bật nhất nhé. sau đó fill line Phía ai nói gì? Là một ánh sáng là cản bớt những bóng đen là vật thể nhá. Đó, cản bớt bóng đen. Này nói lộn là khi là ánh sáng chính nhá. ánh sáng chính là dạ. nó, nó sẽ mạnh nhất nhé. Đấy, còn phiêu line là em có thể em giảm ánh sáng. Đấy. Thì khi phần kỹ thuật anh hướng dẫn em mà xét cái này. Đã sẽ mở phần kỹ line ánh sáng là mạnh nhất này. Còn phiêu line nó có hai nấc nấc công tắc nhé. Bây giờ khi em một cái đèn về là ở bên trong cái phần này nó sẽ có rất nhiều bóng này nó có rất nhiều công tắc đúng không công công tắc yeah. Dạ. em để, để hai bóng thôi nó sáng vừa thôi và phần key line thì chúng ta thường thể là cái bóng nó độ sáng nó mạnh hơn nhé yeah. Dạ. mạnh hơn xíu phần backlight backlight phía sau lưng là anh anh để cái tôi thông thường là qua trong nhà anh sẽ để một cái ánh sáng màu vàng nhé màu vàng đấy hoặc là nguồn sáng đèn này là rìa cho phần phía sau của đối tượng cho khung hình đó như anh chia sẻ đấy nổi nổi bật cái phần gì phần rìa này đây ở phía sau lưng bạn này có một một cái đèn là đèn gì backlight này dạ. cái này này backlight nhé thì bạn sẽ nổi gì thì là em thấy đây nổi cái viền một tay này thấy chưa yeah. Dạ. nó rất đẹp giống hệt trong phim đúng không trong phim thì ờ, khi mình làm video cũng vậy thôi Đó. như ra cái, cái khóa học này là gì là các bạn phải học thực tế ở trên lớp nhé Đó thì thì khóa này là anh sẽ nếu mà không dịch thì anh sẽ mời Trinh vào cái tham gia cùng hệ thống của bên anh nữa ở hơn trăm người học cái khóa này nữa là làm video marketing này anh sẽ bố trí đèn cho các bạn các bạn phải các bạn tự quay các bạn tự luyện tập đó tự luyện tập nhưng bây giờ đang dịch đúng không thì các bạn luyện tập online cho anh nhá ba đèn cho anh và tiếp theo thì bị những cái gì nữa em rồi máy ảnh này điện thoại này em có rồi này rồi máy ảnh mic này có gì được không ánh sáng là đủ này đủ rồi đấy còn kịch bản là gì kịch bản nào hôm trước rồi chứ kịch bản hôm trước là em về em làm cho anh rồi hôm nay chỉ sửa lại thôi và cái bài tập nhá bài tập dành cho Trinh này là Trinh hãy lên cho anh một cái bảng kế hoạch tổng thể cho anh nhé tí xíu làm luôn Trinh nhá rồi sẽ bám sát được chưa Mẹ, ăn cái gói mì tôm của Trinh mà cũng cực lắm đấy hiểu không <laughs> Đấy. Rồi trình sẽ lên kế hoạch cho anh là gì? Đấy, ví dụ cái danh sách phát số 1 này em quay ngày nào? Nhà quay ngày nào này? Mà khi nào em có dụng cụ bảo, bảo anh biết này, xíu anh Bình sẽ gửi cái gì, cái dụng cụ nhé. Dụng dạ. cụ để em tham khảo. Và khi nào em quay này. Đấy. Khi nào quay đúng không? Bảo anh Bình biết này. Em phải lập một cái bảng kế hoạch cho Bình. Lập kế hoạch uh, video marketing cho anh. Đó. Và ngày nào làm video số 1 video số 2 ngày nào làm ghi rõ ra đó ví dụ một ngày ngày xưa là gì anh làm 3 ngày mới xong một video em ạ có 3 phút thôi ba anh của anh chỉnh sửa video chưa được chưa đạt anh chỉnh sửa lại nhưng bây giờ một ngày anh có thể làm gì làm sáu cái video đơn giản rất là nhanh là nó quen rồi đấy và vâng. giá số 2 rồi số 3 số 4 là ngày nào làm mà em phải bám sát lộ trình của anh nhé lộ trình của anh Bình lộ trình là gì là em vẫn sau anh Hoàng một gần gần một quý đấy ba tháng đấy bám sát lộ trình của anh nhé lộ trình cốt cho mấy đồng chí này mày qua hai đồng chí là biết gì cùng ngành bất động sản đúng không đấy còn là gì có đội đội về đội mỹ phẩm đội làm đẹp thì anh có con riêng rồi may quá à, gọi là hai bạn cùng sở thích ờ, cùng làm ở ờ, quý hai đúng không quý hai các bạn chú ý nhé chuỗi video cho anh đúng không đăng fanpage youtube tiktok instagram đó chuỗi video chuyên môn cho giá trị cho đi nhá đó. liên tục cho anh phải làm quý hai là là ông hòa ông làm đúng cái chế độ của anh ấy vẫn ích trở lại ông Hoàng ông làm kinh khủng lắm ngày nào ông làm video thì quan trọng là đang dịch này là em phải làm gấp cho anh nhé không đến hết dịch phát là em lại ra ngoài gì ra ngoài thương trường đúng không ra ngoài à, ra bên ngoài em làm là khi tối về là mệt không làm được đâu đúng không Trinh đấy tranh thủ đợt này để em làm gấp cho anh làm nghiêm túc cho anh và anh đến cái phần mà em nói đây gì bối cảnh đúng không bối cảnh này à? đất nền đúng không thì hiện tại bây giờ là gì đang dịch thì ở dưới chung cư có chỗ nào có miếng đất trống không ừ, hiện tại hả anh ờ, ừ. bữa nay thì đâu không có được đi ra ngoài ừ. với lại anh anh biết sao không à, thật ra ví dụ như là mấy cái như là ờ, mấy cái cái mà về dự án á video dự án á thì thì mai mốt qua dịch mình làm cũng được nhưng mà mấy cái chẳng hạn như sai lầm trong đầu tư bất động sản mấy cái này thì mình có thể quay ở một cái cái khung cảnh cố định nào cũng được không cần phải đi ra ngoài nè đó được chứ nhưng mà em đang thích ờ, hỏi hỏi anh là mình nên bố sắp xếp một cái bối cảnh nó nó như thế à. nào để mình quay cho chuyên nghiệp thôi dạ cái bối cảnh chứ thì là em chuẩn bị em một cái phong chị đã gửi những dụng cụ là mua nhá hoặc là phông ghi hình là phông là phông xanh phía sau lưng đấy em hiểu không phông xanh cái phông xanh phía sau ấy là khi em sử dụng phần mềm Camtasia ấy, là em có thể cho cái phần nền phía sau lưng em là gì là miếng đất bất động sản này dự án là bất kể hoặc là một đoạn video nó chạy chạy phía sau lưng em hiểu không à mà không tức là bây giờ là em phải mua một đoạn phông xanh em căng căng phía sau lưng em này đó dạ. ở cái phần kỹ thuật anh hướng dẫn em yeah. Dạ. kỹ thuật hướng dẫn em căng không nên làm mấy phần kỹ thuật mình làm trực tuyến hơi vất vả làm trực tuyến à, anh quay dụng cụ này là rồi em quay cái phòng của em như thế nào diện tích bao nhiêu anh biết à, anh hướng dẫn em bố trí rồi, em đâu có phòng đâu anh em có ừ. mỗi cái phòng ngủ đây đúng phòng ngủ em phòng ngủ em nhé thì yeah. trước sau là gì trước sau là mình có đèn này đủ ánh sáng thì lúc kia hình nó mới chuẩn nhá là dạ. kia hình có nghĩa là sao ví dụ phía sau lưng anh này gì phía sau lưng này là có cái bảng là tiết trạc này không gian phòng khách đúng không bàn ăn và bếp vân vân đúng không chứ mà nếu như anh anh sẽ làm một cái bảng là một cái phòng màu xanh đúng không nó che sau lưng anh đi đấy thì khi chúng ta sử dụng à, phần mềm Camtasia là chúng ta gì lọc ánh sáng xanh lọc ánh sáng xanh lọc màu xanh là, là chúng ta thay vào gì thay cái phong sau lưng anh là vào một hình ảnh nhá anh lấy trên mạng à. bạn có thể phía sau lưng này gì là một cái tòa nhà chung cư hoặc là một bãi biển hoặc là một đoạn video em hiểu không dạ yeah. Ờ, ở đấy thì thích không không cần gì không cần thì em ra ngoài thương trường oh. em ngồi em ngồi vâng. phía sau lưng nhà em là cả một dãy bất động sản nhé được không <laughs> dạ. yeah. vâng luôn thích không đấy thì đấy là tại sao anh bảo em sử dụng biết sử dụng máy tính như vậy nha dùng Camtasia ờ, à, ờ. chắc em phải nghiên cứu cái phần mềm tải nó về rồi ngồi nghiên cứu rồi là thử lắp ghép không không dạ. sao anh sẽ gửi cho em anh có hết rồi gửi cho em em chỉ việc kìa ờ, nhưng mà anh có một cái như thế này này cái gì dụng cụ thì bây giờ mình sẽ đặt nhưng mà biết khi nào người ta mới gửi đừng, đừng, đừng nghĩ vậy em học anh Đình là luôn phải có giải pháp đừng nghĩ mà ừ. không biết khi nào đừng đặt mấy câu hỏi trước mặt anh Đình nhá ừ. Nóng, không nghe gì hôm nào mà thức khuya quá mà bực không ngủ được ấy chửi luôn chửi chửi chửi nhưng nếu mà chửi nhiều quá không sao, không bị gói ăn Thế thôi về là đội cốt là phải nhẹ nhàng còn có cái đội mà trả nhiều tiền hơn thì anh sẽ gì chửi mạnh hơn Đấy, thì à, quan trọng đó là gì là vẫn là tinh thần và thái độ của em thái độ nó quan trọng lắm ừ. mấy phần kỹ thuật này em đừng đừng lo lắng đâu phần không khó nhá rồi em à, thời gian rảnh này gì rất nhiều việc để trinh làm nhé Đấy, ngày vẫn chăm sóc khách hàng đúng không tối đúng anh. Ừ. đang ừ. có chương trình chính sách tốt này nên bọn em đang chăm sóc đang đang đang làm rất là nhiều luôn đấy mà cũng không sao em không nghĩ sao? là cũng quan trọng nhất nữa là cái kịch bản á cái kịch bản video nó rất là quan trọng nên em sẽ chuẩn bị nữa kịch bản đó, đúng rồi và cái bối cảnh đó, bối cảnh quan trọng nội dung đúng không bối cảnh là gì em à, có cái phòng xanh này, em à, lắp bối cảnh có, có thể em đứng đúng không em à, em quay video em đứng em đặt cái một cái, cái giá để điện thoại à thiếu một cái dụng cụ nữa đó là gì nhắc mình nhớ cái giá để để điện thoại ở ờ, đây anh ghi vào một kéo quan trọng là khá là cái giá điện thoại em nhé trình nhé thấy màn hình anh bình không thấy anh ghi lại em em ghi lại chưa có em ghi rồi cái giá biết cái giá được điện thoại không biết không yeah. Dạ, cái cái đó nó có cái ấy này xong mình lắp điện thoại vào đó xong mình kéo tới kéo lui cho nó cao như thế nào là do độ cao của mình đúng không đúng rồi trình hiểu ấy giá để đặt điện thoại rồi cộng với gì máy quay máy ảnh hẳn đấy thì anh sẽ mua cái giá này cho em xem giá này nhá thấy không chị thấy cái giá này không dạ. đấy, rất là dài đúng không em thu dạ. nhỏ được này. thu nhỏ chân này này đấy cái này gì là cái này vừa đặt điện thoại được này vừa đặt máy ảnh được là oh. nào ờ. nó rẻ dạ. không là có hơn trăm ngàn yeah. Dạ. ừ. anh gửi cho em nhé gửi xíu yeah. Dạ. không anh gửi đường link cho các bạn các bạn mua cho đường link của anh dạ yeah. đã test rồi dạy bao nhiêu khóa rồi các bạn cứ mua cho đấy là các bạn là uy tín các bạn anh mua rất nhiều anh biết đấy ừ, điện thoại mic phải có mic em nhé à một cái phông xanh ký hình nhá phông xanh ký hình lên mạng sợt là phong xanh kỳ hình nó, nó ra vật đống em ạ cái google sợt yeah. Dạ. ừ. phong xanh phong xanh kỳ hình đây lên google sợt cho em luôn này chẳng phải không à. kỳ hình thiếu chữ e à? đây Trinh thấy không dạ yeah. đấy trong cái kỳ hình này thế này xem đoạn video nhé sau này anh hướng dẫn em thiết lập kiểu như này này như các bạn đã biết phong vải xanh kim phong là một phụ kiện. thấy chưa thấy nó bù chính sáng này Dạ. làm, làm, làm, em thấy cái màu tóc không em chú ý em thấy cái màu tóc của bạn bạn này không yeah. Dạ. là nó nổi màu tóc là bạn đang sử dụng cái đèn là đèn gì đèn backlight phía sau lưng nhá chiếu từ bên yeah. trên dạ. xuống này là cái đèn à, đây, đèn vàng đây bạn sử dụng đèn vàng này đó màu đèn vàng này thấy chỉ chuột chưa yeah. Dạ. đây đèn vàng nhé bạn ảnh vậy này là tất cả bạn đang sử dụng một cái phông xanh hết em nhé phông xanh này khi vào phần, phần mềm Camtasia chỉnh sửa là gì là cái hình cho các bạn không thể thiếu được thấy chưa đấy đây là đã gì sử dụng phần mềm này yeah. Dạ. đẹp không tất cả là mình ghép được em nhé ghép được hết nhé yeah. Dạ. đấy bảo bối cảnh phía sau lưng các bạn này xem không thấy chưa video chạy phía sau lưng đấy ý của anh bình là sao là em ngồi tại nhà em sử dụng cái phần à, phần mềm của anh ấy Camtasia ấy em em làm em em, em sử dụng phông xanh rồi em thì em ghép dự án bất động sản phía sau lưng em em thích em quay lại được à đây là dự án của tôi luôn giờ tôi đang tức là em lấy cái video của công ty quay sẵn này, đúng không hiểu không yeah. Dạ. nó sống động nó đẹp không thấy chưa cho chữ chạy hết này cái gì đâu nó đẳng cấp không khác gì gì đó mình chẳng một căn mình không phải thuê cái đồ nào hết đang dịch này học tiếng bình là các bạn là có trải nghiệm hết các bạn tự làm các bạn học xong bảo wow tuyệt vời thôi gửi gấp cho thầy bình 20.000 mua mì gói ừ. chị hiểu nhá hiểu vấn đề không phòng xanh ký hình đó yeah. Dạ. có dụng cụ gì không ta còn gì không nhỉ thiếu gì anh sẽ bổ sung sau đấy gì không nhỉ còn cái um, bộ chuyển đổi tôi có thể để sau bộ, một số là một cái bộ chuyển đổi để sau này em livestream trực tuyến sau này em em có học, học viên đông ấy, là em sẽ có cái bộ chuyển đổi video capture như này này cái này đó là gì anh bộ chuyển đổi bộ chuyển đổi uh, khi mình quay video á, là mình sử dụng phần mềm uh, à, livestream ấy livestream là nó trực tiếp uh, nó phát nó, nó phát vào phần mềm luôn nó nó chiếu ở trên gì ở trên là uh, trên livestream luôn đúng không nó đẹp hơn YouTube à? à cả YouTube cả một số phần khác vậy ừ. đó bộ chuyển đổi thì ờ, tôi thường là để anh cái đôi máy ảnh với phần mềm livestream ấy mà cho ra mặt nó đẹp nó sắc nét à, yeah. Dạ. à, ờ, đây, đây là anh đang dùng một cái cam của gì cái cam của của máy tính cam rời cái camera máy tính của đây là cam Logitech nhé để xem hãng gì đây hãng Logitech em ạ Logitech đúng rồi Logitech đó Logitech thấy nét không em nét không nó hơi bị mờ anh ơi nó nè ờ, mình quay bằng máy tính đó, nó đâu có sắc nét đâu nó bị nó bị vỡ hả thì đúng rồi em quay quay quay à, camera của máy tính thì bao giờ là cái camera của máy tính cái độ phân giải nó nó cao nó độ yeah. Dạ. pixel ấy dạ. đó mấy chấm mấy chấm ấy đúng không ừ. đó thì nó cao bằng mà một số như là máy chụp hình này máy ảnh chuyên dụng yeah. Dạ. đó thì, thì hôm nay là gì là vậy thôi em ơi đấy yeah. chuẩn bị này và anh chưa mới tập cho em rồi em về em làm nên lên kế hoạch cho anh bước một bài tập cho em đó là em lên kế hoạch chi tiết cho anh nhé yeah và thứ hai là anh sẽ gửi từng ở ờ, từng cái mục này anh sẽ gửi đường link để em tham khảo nhé đó em thể em mua chỗ khác cũng được tùy em biết sao là nó chất lượng rồi dạ. Đấy, này nó không đắt đâu nó rất là rẻ còn phần mềm thì miễn phí rồi nhé phần mềm anh gửi cho em em tự cài được em xem video của anh này em cài được nhá dạ, dạ. đó và phần ánh sáng nó chuẩn bị cho anh ba cái đèn dạ. cái đèn vàng phía sau lưng này em à, mua mua cái đèn ngủ đèn đèn ngủ màu vàng đấy mình gắn phía sau nó chiếu chiếu phía sau xuống anh gửi lên luôn chưa yeah. Dạ. Đó. ví dụ anh có cái đèn vàng là anh à, anh tận dụng thôi chấm xem nhé đèn vàng đó đèn vàng phía trên này à. để giá sách đèn màu vàng thế này nhé dạ dạ thấy đó đèn màu vàng này là đó chính là đèn bất trai của mình. bình anh tận dụng hết anh không phải mua bởi vì anh nha. À, ngày xưa làm thợ điện điện nước này mấy cái đèn anh tự chế được nhé tự làm được còn là bọn em ấy là em mua được Để anh mà anh anh có sẵn là anh không phải mua anh mày mò anh làm nghịch cho đỡ buồn nhưng mà Nhá, thì thì em có thể mua nó rẻ lắm nó giống đèn ngủ mình thôi đó ví dụ cái đèn mà chiếu vào mặt anh đây một đèn là yeah. anh chị nhỉ gắn nó vào trên tường luôn à ờ, trên tường luôn hay đó nhà dạ. hay không đèn led trên trần này đúng không trên trần nhé nó nó giống đèn này của anh nhỉ anh dùng nhiều lắm nhưng mà cái cái đèn mà để em quay ấy, à, là gồm ba đèn ấy thì em phải chế nhưng mà anh tính gửi nhưng mà bây giờ mất mất công quá gửi cho các em mà em không biết làm nữa nó cũng vậy thôi đúng không tức là mình nhận được à, mình mua luôn cái này về bọn em phải chế đủ thứ cả đó. đây xíu để đánh lấy xem cái bộ đèn anh chế nhá ừ. đây cho cho trinh xem nhé dần chế quanh đây đấy thấy chưa nó có có có cường này thấy chưa đấy bốn đèn đấy bốn đèn đấy yeah, dạ, dạ. <laughs> yeah. tự chế đấy anh tự chế được anh làm được nên là Rồi vậy em lên kệ em mua nhé vì mình nghịch mình tận dụng này tận dụng đỡ phí nhà có sẵn đèn này đấy thì Trinh hiểu chưa Trinh hiểu vấn đề chưa ừ, dạ hiểu anh đấy, dạ đấy thì chuẩn bị chuẩn bị nhá tại sao anh Bình bảo ông Bình chưa dạy kỹ thuật hội rồi em chưa đủ dụng cụ từng bước một đây là cách mà anh đã cố vấn cho rất nhiều người rồi từng bước một đây là những người mà mới như em ấy, người mà mới khởi đầu mà đang chập chững và marketing này Đấy. khi nào các bạn nào các bạn có video xong đúng không mày về quả đấy, À, chị có video hết rồi đúng không? Đó, đủ video rồi thì anh sẽ hướng dẫn các bạn là up lên YouTube rồi up lên các kênh khác và trước khi up là các bạn phải à, biết làm ảnh Việc up YouTube là các bạn là có một cái ảnh của ảnh ảnh thumbnail nhé, ảnh thumbnail ảnh này này ảnh thumbnail ảnh thumbnail là ảnh đại diện em nhé yeah. Dạ ảnh đại diện cho video đây này em xem cái chuỗi video của anh khóa học này đây này thấy cái khung còn nhỏ nhỏ ở trên đây là gì ảnh thấm thumbnail đấy đây em thấy ảnh thấm thumbnail đó dạ. cái ảnh nghe gì mà rất là hay em ạ đó khi mở ra xích phát này thấy chưa đây là cái ảnh thumbnail này làm đấy đó thấm thumbnail hết em nhé đó. Oui, đấy ảnh thằng mèo này chuỗi là anh anh số 1 số 2 này chưa thấy không đó yeah. Dạ. phần mềm tốt nhất này là tạo tại cho nhân dùng này đó ảnh này gì khách hàng nào khi họ bấm vào xem ấy một cái chữ này nó to nó hấp dẫn ấy là họ bấm vào họ xem rất nhiều nhé như vậy Biết sao các bạn có video trước làm ảnh thumbnail này rồi tối ưu video như nào tối ưu như nào đấy mà tối tất cả thông số này Ờ, kỹ thuật tối ưu à, hình ảnh này tối ưu video anh ạ yeah. Dạ. Ờ, phải chữ từ khóa là phải thẻ trong à, video như thế nào này ờ, ví dụ có anh có một đoạn à, hình ảnh như này hình ảnh mà anh làm đây là thuộc tính của hình ảnh đúng không và ví dụ là có hình ảnh này là anh bấm vào phần à, property rồi đi tù này đó, và hình này hình khác hình này đã tôi yêu rồi cơ Anh đăng bài viết đúng không đây hình đăng bài viết à đã up đây ví dụ anh mở cái hình này đi đây này là phần uh, à, title là phần chi tiết đúng không phần title này nó phải chữ từ khóa là sắp này rating này rating là đánh giá làm sao này phần thẻ tã vậy này là chữ từ khóa này thẩm man này vân vân đó những phần này phải tối ưu nhé thuộc tính của ảnh đó để up lên tất cả kênh ờ, bởi vì sao khi em sử dụng từ khóa đúng không như là anh ghi là cách sử dụng này ờ, cách sử dụng phần mềm cách chơi bon mốt đúng không ờ. ui video của anh Bình trên top này phạm thanh bình com à còn việc đây là bài viết này hay không em đó ừ, tại sao anh lên lên được hay quá vậy ta anh viết bài sau sau web thì bữa nào học đến phần này anh dạy nhé là bấm hình ảnh nè đây là em ơi hình ảnh của anh hết này Thấy chưa khi anh bấm vào xem hình ảnh nhé bấm uh, tải lưu ảnh như nào thấy chưa quy gạch chỉnh gạch email marketing bằng cái chatbot chữ từ khóa này. đó cái này là gì phần chưa sâu xíu nhé phần uh, xem hình ảnh em nhé giờ tiếp nhỉ ờ, bài viết mình là các đoạn trích những bài viết nào là tốt nhất mà những bài viết nào mà có đoạn trích là những bài viết tốt này top này này thấy chưa đoạn trích là đoạn này này em này dạ. một hai ba này là google ưu tiền đấy rất là hay chứ hôm nay mở ra thấy đoạn, đoạn trích nổi bật này thấy chưa yeah. Dạ. cảm ơn uh, google đã cho bài viết của mình top bất ngờ hôm nay sọt phát là ra đoạn trích hôm trước sọt thì không thấy đâu sọt ra đoạn trích nổi bật như này hay không này, không bỏ công mình thức khuya để mình làm các bạn cho nên là gì trinh chăm sóc thầy bình tốt vào nhá mai gửi cho thầy bình 20 ờ, ngàn à, <laughs> mì tôm mì gói rồi gì 5 ngàn tiền, cà phê dạ, vậy là ừ. ổn rồi nhá. đủ thức đêm để làm nhé hỗ trợ các em ok không yeah. Dạ. sẵn sàng cho gói mì gói không vậy là vậy là em sẽ lập bàn cấu hạnh với là em sẽ đặt mua dụng cụ đúng không anh đúng rồi. anh gửi giúp em cái cái cái uh, ờ, camtasita a gì đó với lại cái link để mua dụng cụ nữa là dạ, ok, okay. Đấy, thì bây giờ là anh sẽ gửi anh sẽ làm theo checklist ở ở trên đây nhá à. anh sẽ gửi xem cái link nhá có hết link rồi Đấy, bây giờ là gì mình sẽ tắt zoom ở đây hôm nay buổi coaching ờ, cái phần này cũng khá quan trọng nhé và tại sao mình làm lâu lâu chi tiết vậy bởi vì là nhận tiền của các bạn rồi khá nhiều tiền các bạn phải gì phải có trách nhiệm với bạn không phải trách nhiệm với mình mà trách nhiệm với các em Đấy, làm sao để các bạn mà gì có động lực các bạn làm các bạn phát triển được Đấy. Dạ. giúp doanh nghiệp của mình thành công ai chụp đây em chụp ạ à, ok nhá đấy thì uh, mình dừng du tại đây thôi ok nhá, chúc em uh, buổi tối vui vẻ và đêm nay mất ngủ bởi vì là cái à, kế hoạch này ừ. ở đây kế hoạch rõ tranh dạ. và lộ trình như nào và em up như nào tức là sau anh nhắc lại này sau khi các bạn đã quay video xong này rồi anh hướng dẫn này kỹ thuật ok rồi nhé là trước khi up là đừng áp vội nhé không là... Ờ, em, em ý là câu quay thì em cũng phải để anh chỉ cho em cách chỉnh sửa rồi mới up cho em đúng rồi chỉnh sửa xong này up này up là dụng youtube là một này up trên fanpage nhé up trên uh, Facebook cá nhân up trên Instagram up trên uh, TikTok luôn ok không Zalo luôn đấy mỗi video là chỉ tầm khoảng 3 đến 5 phút thôi hả đúng rồi video chia sẻ là 35 phút em 35 phút còn là ờ, về sau này là mà em làm thành chuyên nghiệp thành công rồi thì anh chị em làm video ngắn dạng giảm hướng TikTok ấy nhá thì khi quay là em cứ quay dạng 16 9 nhá ngang như này quay đặt quay là chia sẻ quay như này nhá còn dạng TikTok là đặt dạ, dọc dạ. này đúng không hiểu không yeah. Dạ. để đặt ngang như này cho anh để dạ. tôi không hình thành 16 9 nhá. Dạ. này là 9 16. Dạ dạ em hiểu. Okay, nhá. Vâng. Okay, vâng, chúc, em, à, okay, chúc em à, tối nay mất ngủ vì dạ. làm việc. Ok. <laughs> Thì cần anh Bình nhiều lắm luôn ý. Để em nhá. Tháng tới mà có tiền là em gửi anh. Phải nhận nhiều xíu nhá, mới gửi được bảo anh Bình ơi tháng này em ăn ăn mì tôm mì gói thôi gửi gửi anh thùng mì gói anh tạm tôi <laughs> đang gửi gạo nha anh nhà em có gạo thôi <laughs> gửi gạo cũng, được gửi gạo à, gửi gạo hộp mì gói cũng được không sao cả <laughs> nhưng mà thương thầy thì thư thầy thì bảo em lỡ có mì tôm thì gửi thầy mì tôm hết tiền rồi vậy ok nhá thì à, dạ, cảm ơn vậy anh. Thì, bye bye ừ, anh. Dạ.